Chào mừng anh em đến với cái chương trình biết gì nói nấy và hôm nay ờ, mình sẽ share cái bộ phím tắt mà mình hay sử dụng để edit cái ờ, cái loạt ờ, mắt mệt show trong hai tháng mà mình có thể làm được hơn 60 clip cho mắt mệt show còn mắt mệt show là cái gì thì nó có trong cái channel của tôi á và anh em nào bị dở hơi thì vô coi nha còn mà hơi không có dở hơi bình thường á thì đừng có coi coi xong rồi dislike tôi tội nghiệp lắm ta sẽ bước vào cái à, bộ phím tắt của tôi để mở được bộ phím tắt thì anh em nhấn Ctrl ALTK anh em vào đó thì sẽ thấy được cái những cái phím tắt phím nào làm cái gì và cái phím đầu tiên là mình sử dụng phím quy phím quy là cái phím cắt từ cái dây timeline của các bạn trở về phía bên trái cái sụt đúng không ta đúng rồi nhưng nếu nhìn như màn hình thì là như vậy còn phím W là cái phím cắt từ cái dây timeline của các bạn trở về phía bên phải của cái sụt hai phím rất là thần thánh nó cắt trên cái timeline luôn chứ không phải là mình ngồi cà nhích cà nhích rồi nhấn phím C rồi nhấn phím V rồi nhấn phím C cách rồi nhấn phím V rồi nhấn ripple delete delete ripple đó là hai cái phím thần thánh nó kết xong thì nó sẽ tự ripple lại những cái suột phía sau hoặc những cái suột phía trước tự động ripple cho các bạn luôn nó rất là khỏe đó là cái cái cách để mình có thể edit được khoảng hơn 60 clip trong vòng 2 tháng quá ghê vừa làm content vừa quay vừa edit má tốn tiền chạy quảng cáo nữa không ai coi hết thôi đừng có coi ha khổ lắm ok và cái phím ờ, dấu huyền và dấu ngã và ở dưới cái chữ escape á, là cái phím phóng to và thu nhỏ cái ờ, cái tab làm việc của các bạn nếu các bạn muốn phóng to nhấn vô các bạn muốn thu nhỏ nhấn vô cái nút ở dưới cái phím escape á. cái phím tắt để tạo title và phím tắt để tạo adjustment uh, ờ, phím tắt để tạo title thay vì các bạn vào trong uh, uh, file rồi chọn new rồi chọn uh, một cái title rồi nó làm rất là lâu các bạn chỉ việc uh, vào trong cái uh, cái bảng cài đặt phím tắt á Ctrl Alt K thì các bạn sẽ set uh, tùy cái phím của các bạn thôi ví dụ như mình thuận uh, uh, tay trái thì mình cầm chuột tay trái còn tay phải thì mình sẽ set toàn bộ cái phím bên phải hết phím F8 là cái phím mình sẽ tạo title bật cái bảng uh, phím tắt lên và chọn cái bảng title ơi ờ, chọn gõ vào cái ô tìm kiếm với title thì nó sẽ ra cái title thôi à, ví dụ như phím Q và phím W thì mình đổi thành nút hai chấm và nút chấm phẩy ở phía bên phải tại vì mình sử dụng tay phải để bấm rồi cái phím uh, Ctrl S là cái phím Shell thì mình chuyển ra thành ship sạc anh em cứ vào cái bảng phím tắt bằng Ctrl k thì anh em sẽ vào cái ô tìm kiếm cái anh em gõ cái chữ uh, sale thì nó sẽ ra cho anh em cái cái lệnh đó thì anh em chỉ cái có việc là chọn chuột vô ở phía sau cái phím tắt mặc định đó giống như control S tại vì là phím tắt mặc định tổ hợp phím mặc định thì anh em chọn bấm thêm giống như mình mình sẽ bấm thêm shift về dấu sạc đơn giản mà cái phím tiếp theo là cái phím add edit to on track thì anh em vào cái bảng phím tắt anh em tìm anh em gõ vào add edit to on track thì anh em sẽ nó sẽ ra cho anh em cái lệnh nó và anh em chỉ cần nhấn cái nút nào anh em thích thôi ví dụ như mình sẽ nhấn dấu chấm ok add edit to on track là nó sẽ cắt nó sẽ cắt ở trên timeline theo cái dây timeline và nó cách toàn bộ những cái line mà không có bị khóa nó nó cách toàn bộ những cái line mà unlock còn những cái line nào các bạn không muốn xóa thì các bạn lock lại rồi phím C, phím V, phím C là manual cut cái này cut cái kia mà rồi, còn phím G là phím gain à, mặc định của nó là gain gain là mình chỉnh âm thanh á thì anh em cứ nhấn phím G thì nó hiện lên cái bảng chỉnh âm thanh cho anh em anh em cứ gõ vào tăng hoặc giảm âm thanh à, nếu muốn rồi cái phím nữa là cái phím uh, thay cho cái phím IO e select uh, chọn cái uh, cái khu vực để mình mát lại chọn cái thời gian để mình mát cái phím này uh, hiện tại thì mình không nhớ nhưng nó là tên gì nhưng mà hình như là select mát hay mát select hay là cái gì á quên bà nó rồi nhưng mà mình sẽ nói ở trong cái phần edit sau cái và phím cuối cùng sau khi anh em làm xong là phím Ctrl M ở bọt thôi xin chào và hẹn gặp lại ở những cái clip biết gì nói nấy cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe bye bye